sau à, mời thì đôi ở bên chúng em là con gái thì bắc ninh phong thư là thư nhắn nhã ha a hồi này gửi ha a tới người thế tình ha nhân tiếng đồn xa vui thay là đôi người tân đi đó người tân đôi em ta là tiếng y đồn xa vui thay là đôi người tân đó người tân đôi em ta vui thay vậy ha à, này chẳng ha à, vui bằng thế ai ha đây tình bằng ai ân chăm em xin đại nghìn em xin chờ ơ là anh hai ơi ơ là anh ba ơi à, cái chút tình duyên đi chăm em xin đợi nghìn em xin chờ ơi à ơi hà em chờ từ đây 啊。 nàng chưa mất chuyến đi à, đò đò là đò ai người đò là đò ai ơi ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở yên à dù hời thời đi ở mà dưới sông hời hư tang tình tang tang tình ơi nên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ôi à là thì chờ coi thử xem đỏ ai về cũng có xuồng thuyền là xuống thuyền suối đông là em có quản bao là thì lên tháng y là em lại à bên nay à xuồng gành là anh rằng hai ơi là em có chuông gành là hư hứ hôi hư là hư hứ hôi hư phận em em là phận gái cũng có mà non cũng chẳng in ơi là in mặt là nước cũng có càng nhìn là càng nhìn nó nước càng xinh hở dáng ơi sơn rằng bình là diệu bình giải trí trong qua là này rằng cho nên giàu bằng tôi với người muốn kết quả nơi nọ là kết nhân duyên yêu hoa là hoa xin phải thiên hỡi ức cái hỡ có lấy màu là màu rằng cho hoa giàu bằng xin ý người đừng chê xấu qua nơi nọ là xấu chê xa chê tôi à ai có à cánh nhà là nhà rằng neo đơn giàu bằng trong ý làng cũng y có qua nơi nọ là có nơi hơn không tình không ô tình là em không thấy tình xe chỉ mấy kim bên loa mình ô này sang, ô này sang sang ô sám lưu phàn, xe lưu cộng tình chim ô tình là đôi chim thư tình vàng tai nghe giang lý tình là nghe lệnh qua nơi nọ lối như chèo đua bên đó kia sông tang lý tình là sông có miếu có hà chùa qua lối lỡ như miêu hà thiêng ấy có hà chùa quá lỡ nó lỡ như miêu hà thiêng cây chúc sinh tang lý tình là cây trúc mọc quá lỡ nó lỡ như bờ chỉ ba xin tang lý tình là chỉ ba đường đứng nơi hà nào quá lời nọ lỡ như cung hà xin đứng nơi hà nào quá lời nọ lỡ như cung hà xin tìm người dậy là đến dậy là la hự hôi hự ấy mây cao đến dậy ờ, cầu đến dậy hàng cầu giàu ư chẳng thấy ha đôi người đâu ha tôi đi tìm duyên duyên là ai đi tìm ai đôi chúng tôi có đi tìm là tìm duyên tìm người la đến dậy ha la hơi hôi ấy mấy hương đến dậy a hương đến dậy hàng hương đến dậy ha cũng có hàng đường ư chẳng thấy đôi người đâu ha tôi đi tìm duyên duyên lại đi tìm ai đôi chúng tôi có đi tìm là tìm duyên là hồng văn nói cũng rằng có đâu đâu em đến thế thế này tựa hồng gió mà lại trông mây em xin quan họ người đừng kẻ bắc người nam đôi tôi trời ra về ai làm kẻ bắc ý năm nay ngựa à hồ ai ơi rằng là chim vía thử hồi hương. chúng tôi chúng tôi giàu lòng vậy cầm lòng vậy hư hôi hư bia biết làm là biết làm rằng sao đây quan họ nghĩ chúng tôi già về hừ hôi hừ là hừ hôi hừ sao chẳng nghi thường tình quan họ nghĩ chúng tôi già về lượng trên sao chẳng ý thường tình chớ chung tình đôi tôi giàu mà luôn chịu hồi hơ chúng tôi chúng tôi giàu lòng vậy cầm lòng vậy